thì bưng lên cho nó dễ không đang khui lộn đấy khui đúng hả ờ, đúng theo cái hướng hợp ừ, đúng, đúng, đúng hợp phải không? Ừ đúng đó chị Cho chị một tấm coi Trong chị như món quà coi Chị kìa anh anh có em vẫn đang chụp Chị lấy cái này chị gói quanh người chị luôn không? <laughs> chị lấy cái đó lát lên cuốn như tờ trang ngày hôm qua Thôi gì? Giống như trang ngày hôm qua lấy cái Ủa tạo trang hôm qua cũng tạo cực lắm em Chứ mày phải về <laughs> Mình không thể làm vội vàng được đâu em ạ Wow Chết Bây giờ mình được tặng này rồi mình phải làm một món gì đó để đáp lại uh, tâm tình của các em mới được <laughs> Cá hồi là ngon triệu khen khúc Đúng, mình để sẽ tiếp tục series triệu khen khúc Hương sẽ là tặng 10 danh dự <laughs> em là đứa mà coi hình đồ chị nấu mà em biết hết hai cái nắp đó phải không và hình mình nhức nắp luôn đó dạ đúng rồi sáng nay mình vừa mấy post hình uh, làm uh, ờ, pancake xong có có một đứa là nó vô nó không comment chị ơi chị đánh đánh một chị có bị nhức nách không <laughs> sao vậy không hiểu cho mình <laughs> có hay là gì vậy thích không ấy là bình thường đó là nói là ngon nhất nách hiểu không xong nó vô nó treo mình đó nó đó nó là hôm hôm nay chị đánh bột chị có bị nhức nách không <laughs> khuấy bột như này nè chán nhờ hiểu rồi cái ta nhìn cái vậy dạ dạ luôn hai cái lò này mình để dành nhà mới nha đúng chị sẽ quyết định lò này chị sẽ để dành nhà mới đồ xịn cái người may mắn đấy không phải tu rồi nhà mới là mình phải xài đồ mới cúi xuống cúi xuống trong tâm thần vậy <laughs> không như bị tâm thần này thế là cái này mình sẽ gom vào một mình để một thùng xong uh... à đây còn một món nữa à còn à? món này của bạn ở trên Đà Lạt đồ ăn à em không biết em có này em không biết thật hay gói như này là chị đi đồ ăn lắm <laughs> cái gói nào đâu không cái hộp của bên kìa bên ở này cái này là của giúp em à của giúp em hả à. cái khăn này xinh quá nhở ủa đây đây đây đây chị ừ. ủa ai nhường <laughs> ai, ai, khui ừ. để đấy đây đây khui đấy khui đấy gói lại được được tặng thêm một cái khăn trải bàn mình bên này may được thêm một cái áo đấy không mình sẽ để như này mình quấn váy cho nó sexy này đây mở mà <laughs> cái này đi không đóng lại được đấy những cái dép của chồng ngứa quá hả đó, để ra đi biển đó thật ngứa chứ em nó kiếm được cái màu này cũng hay nè ừ mình chìm ấy mà hình như là cái dép của ông này là có nó có 7 màu mà đúng không em xanh đỏ tím vàng B là B là vui địch lắm mà Ai xin nhờ <laughs> chụp tặng mình một cái tờ giấy gì mà cảm giác như này nó nó nó biết là một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí thực tâm mong đời chị không có những ngày lãng phí mình đọc mình hiểu là thực tâm mong đời em không có chị đây nữa ôi tôi dài lắm thế này <laughs> <laughs> chữ đẹp nhở ừ, thôi về nhà đọc đi nhìn chị nhìn chị như công chúa mà <laughs> đang đọc thơ công chúa công chúa đang đọc thơ chỉ một nét sexy <laughs> nhìn những này là biết là hả bạn rất có tâm rồi chị sẽ về nhà chị đọc để chị ờ, chiêm nghiệm bức thư này con mình sẽ ờ, khui quà để xem bạn gửi có gửi đồ ăn cho mình không nè sao bạn này chữ đẹp thế nhở ừ. Chà, chữ đẹp để bù cho chữ mình Ủa, cái này ở đâu rớt ra vậy cái, cái đó là của tất cả mọi người gửi ờ, lời chúc tới chị cái bạn đó bạn viết hết trong nguyên một cuốn sổ luôn là trong cái này á dạ không không cái đó món riêng của này hả món riêng của cái đó là của team cái đó của team luôn á mà ờ. tại vì mọi người mọi người sợ viết chữ không đẹp nên bạn có một bạn sẽ đứng ra họ viết hết không chị vẫn thích là mọi người không không không thì để mờ lên sang lúc nào mà tại vì dịch quá nên không phải ý là ý là ờ, tại vì ờ đúng rồi em hiểu tại vì là tôi biết kiểu ngày xưa mình biết lưu bút ấy yeah. là ừ. mình phải chữ của mỗi người nó sẽ mà tại vì tổng cộng ngày quá ờ ý là cận ngày quá không không đẩy cho từng bạn viết được màu cam nè cất vào đây cho làm sao nào đề phòng Ui, đây gọi công phu không đây này. Cái đó em cũng mở không biết sao luôn. Bây giờ mở sao để cho nó không bị hư. Cắt ra rồi không đây là gói công mua mà không dám không dám gỡ ra luôn nè rồi cái này giống như là một cái áo đúng không Ừ. bây giờ thì mình mình chắc phải xé rồi chứ xẻ rồi lấy kéo cắt đi cho nó đẹp con cho từ stress luôn đi không để mình nghiên cứu các bạn thì bạn nói qua cho hay quá vậy này <laughs> cái gì không xin mà chị xin à. rớt luôn sao rồi tiêu yến tử à nó rớt cái này chị đủ khéo tay rồi đây chứ <laughs> ui ồ rượu à rượu rượu rượu rượu rượu đẹp quá không biết à đẹp uhm. có khắc hình gì trên đó vậy? Khắc hình siso Đà Lạt Đây biết mình không uống được rượu Tặng Sizo <laughs> sẽ giữ mình được cái em gì càng chị còn chị chị cái này coi chị nước cốt dâu tầm chanh dây sấy dẻo nhò nhò chào ơi về ăn cơm ăn uống xuống <laughs> không nói được cái gì Ơ chị gửi cái gì bên đây gì đó Cái, cái bao á Đây để đi Cây đấy nó còn anh anh anh nè Anh anh đây nè Rồi món quà cuối của bê Trần <laughs> Bê Trần từ từ nhắn lũ là để ở đây cái như là một tập hồ sơ <laughs> tú để kê bên chị một món quà đơn giản không cầu kỳ chỉ hơi màu mè mong đó là một phần đồng hành một câu nói đây mong phần thân cùng chị trong cuộc sống hàng ngày đã dạ. sức vui dạ. chơi không ngại vết bẩn chị nhan cái gì tặng tặng omo tặng chị dạ. gì nha nhé tao gói qua khéo nha sao xét luôn Ủa cái gì này Hello Kitty à? Hello Kitty Hello em here thảo Dở cái đó ra là mở được Ngược cái gì lọc ngược đúng rồi không có vẻ dữ dằn nhỉ cái gì con bướm à con gì con kinh không, à chỉ là cái hộp cái cái hộp da cạo dâu à cái này là cái gì nhỉ? Vệ sinh dạ, dạ dày. Trà, trà, rửa cái gì nhỉ? Clean dày. Ui, nhỏ à, xinh nhỏ. À. ở Việt Nam có là cái này cái này có. cái này clean được giày uh, vết bẩn cho giày trắng luôn ấy hả? Được hết luôn. Còn ờ. cái còn cái giấy đó là chị đem theo á, chị chùi giày khẩn cấp á là nó ờ. sẽ ra hết ờ. vết bẩn luôn. Đâu vậy em test thử, Chắc bình thường mình mang giày bẩn với đấy. Test thử, Ờ test thử coi, Không. Cái gì? Mặc đi đánh góp bạn đi đâu đây? <laughs> Này chị hỏi khi không phải dâu chỉ có một cái nhỉ em nhỉ? Không chị, ờ, đây là câu vô thứ hai <laughs> Ôi xinh luôn này Ôi xanh luôn nè Ôi xanh vừa hồng nè Đắp pin quá nè <laughs> Đó, chị vừa thích màu xanh mà chị vừa thích đắp pin <laughs> Có đủ nè Xinh đẹp, không? Chị đẹp nhưng mà vẫn thích màu xanh Nó không phải của mình thì nó cũng thế chị còn món nữa chưa bóc này chị à, xinh rồi nắp luôn quyền quá hết pin rồi kìa ủa còn cái gì đâu nhờ đâu còn cái gì đâu hết rồi chị ừ đấy hết rồi đi còn món đấy ủa chị còn đợi chị còn món kìa chị đợi ờ. cùng cái món này phải từ từ từ, ngoài đi vô kiểu món bất ngờ lắm <laughs> món ngoài bất ngờ còn món đấy chị còn món đấy chị ơi tìm cái món tìm cái khăn nhôm có cái nấm dây này chị thấy quảng cáo cũng nhiều lắm á Nhưng mà chưa thử Rất tốt Thế hả? Hiệu quả lắm mà Ủa mày cái Gigi có đánh không em? Được trời ơi, cái này chuyên đánh Gigi luôn Ôi Wow Em biết em mới mua đấy Lâu lắm rồi không mang lại <laughs> Vì nó hơi dơ cho Hay ghê Các bạn thật là tặng những món quà hết sức tâm lý chứ và mình có thể dùng được ngay vừa dùng ở nhà và vừa có thể dùng được ở cửa hàng <laughs> Hương em có muốn uh, lấy thêm quà gì nữa ở cửa hàng không rồi chị ơi quà đâu dạ quà to nhờ trong bà vợ ơi bà vợ ơi đây có quà nhá chị ai ngủ đâu nhờ quá slow à Wow, hôm nay cũng hơi vạm vỡ nhỉ Đứng che cả bóng đèn giờ nhờ, hết rồi nhờ, hết giờ nhờ Hết giờ lòng á mày được Rồi cho từ từ từ Mình phải sắp xếp vào đây Lời cảm ơn nhưng mà không thể ngồi như này <laughs> Em quay cảnh chị dạ. cảm ơn chứ Dạ rồi rồi để chờ lại